Xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhâm kính à, Chào mừng anh em quay lại với kênh video máy cắt nhôm Factor VN của em Live Em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam à, Và trong chương trình review những dòng sản phẩm để sản xuất ra cửa nhâm hệ ngày hôm nay Công ty Factor Việt Nam sẽ giới thiệu đến toàn thể anh em về những cái dòng máy để giúp anh em sản xuất ra những bộ cửa nhôm sinh pha, bộ cửa nhôm BMA. À, và dàn máy này thì nó sẽ giúp anh em tiết kiệm được cái số vốn đầu tư ban đầu à, với những cái số lượng máy bao gồm à, đầy đủ cả bốn máy cho anh em sử dụng là một máy cắt hai đầu, một máy phai đố, một máy đột dập và một máy nén khí. Thì dàn máy này sẽ đảm bảo đầy đủ các thao tác để anh em có thể làm ra một bộ cửa nhôm. À, và với à, số vốn đầu tư ban đầu cực kỳ thấp và những dòng sản phẩm này là mang đến cho anh em những cái bộ cửa, những cái khung cửa khi tạo ra rất là chất lượng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về à, một dàn máy sản xuất cửa nhôm với giá thành đầu tư rẻ và đầy đủ sẽ bao gồm những dòng sản phẩm nào. Và trên dàn máy sản xuất cửa nhôm này sẽ bao gồm một sản phẩm máy cắt hai đầu mang thương hiệu Factor 77 đến từ công ty Factor Việt Nam. Kèm theo đó sẽ là một máy phai đầu đố thay dao nhanh thân nhỏ mang thương hiệu Factor và một con máy đột dập cùng một con máy nén khí để cung cấp lượng hơi cho cả dàn máy hoạt động. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về chi tiết trên từng dòng sản phẩm này. Và đây là sản phẩm máy cắt hai đầu mang thương hiệu Factor 77 Và sản phẩm máy cắt hai đầu sẽ là dòng sản phẩm quan trọng nhất trong một dây chuyền sản xuất cửa nhôm à, Cho dù anh em có thể là đầu tư cho mình một con máy phai đố hoặc là một con máy ép gốc chất lượng Nhưng máy cắt của chúng ta cắt không chuẩn thì nó sẽ không tạo ra được một thành phẩm đẹp à, Và đối với dòng sản phẩm Factor 77 này hiện tại được thiết kế với màu xanh xanh ngọc lục bảo Đây là màu độc quyền của công ty Factor Việt Nam Và thiết kế nước sơn đây là sơn tĩnh điện Sơn 3 lớp cả thân, gầm và bề mái trên dòng sản phẩm này. Và đối với dòng Factor 77 sẽ cắt được hai góc 45 và 90 độ với công suất motor đó là 2 kg 2 trên một đầu máy và đường lưỡi cắt là lưỡi cắt wagen 420 giúp anh em có thể cắt được những bản nhôm rộng tầm 12 cm độ lại và cắt nhôm lên tới độ dày đó là 2,2 ly sẽ đảm bảo được cho anh em cắt rất là thoải mái và nhôm cắt ra rất là ngọt và đường cắt rất là sắc và đối với dòng sản phẩm mang thương hiệu Factor công ty chúng em sẽ bảo hành cho quý anh em khách hàng trong vòng đó là 3 năm trong quá trình chúng ta sử dụng à, và về vấn đề mặt cắt của hành phẩm sẽ được bảo hành trong vòng 6 tháng với tình trạng đó là lưỡi còn nguyên và mặt cắt sẽ không bị à, à, nổ nhôm mấp nhôm hay là bị ba via và anh em thấy thì hai dòng sản trên dòng sản phẩm này được thiết kế với đầu máy thứ nhất cố định và đầu máy thứ hai để di chuyển và lấy kích thước cắt. Và trên đầu máy số 2 sẽ được uh, tích hợp đây là chốt hãm hơi tự động để anh em có thể là định vị được vị trí. Và dòng sản phẩm này được uh, thiết kế với là kính lúp đây ạ và đèn led để anh em có thể là làm việc ở trong môi trường thiếu ánh sáng. Và đầu máy số 2 này sẽ di chuyển trên trục ray phi 32 đúc đặt là ray đặt và đặt liền trên thân máy luôn không phải là ray rỗng hay là thân kê nữa nó sẽ đảm bảo là khi di chuyển đầu máy số 2 à, quá trình sử dụng về lâu về dài nó sẽ không bị cong võng đường ray À, và khi mà chúng ta vận hành cắt nhôm trên dòng sản phẩm này thì máy được tích hợp đây là nắp chụp bảo vệ để bảo vệ anh em trong à, quá trình chúng ta gia công sản xuất thì nó sẽ không bị mạt nhôm văng vào và cạnh em đây là hệ thống bàn điều khiển của máy Thì bàn điều khiển này có thể là di chuyển dọc theo thân máy như thế này Rất là đơn giản và được thiết kế hoàn toàn bằng tiếng Việt Rất là dễ dàng cho anh em sử dụng và vận hành À, về thiết kế ờ, chi tiết trên dòng sản phẩm này anh em có thể là xem thêm trên kênh máy cắt nhôm Factor VN Em đã có sẵn những cái video giới thiệu chi tiết về máy cắt hai đầu Factor 77 Anh em chúng ta hãy vào và xem chi tiết về máy à, Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang về một sản phẩm thứ hai trong dây chuyền sản xuất cửa nhôm này Đó là sản phẩm máy phai đầu đố thay dao nhanh thân nhỏ của công ty Factor và để giúp cho anh em thực hiện những cái thao tác, những cái công đoạn đó là phai đố cửa, chiêu cửa thì chúng ta sẽ sử dụng đến một con máy phai đầu đố. Và đối với dòng sản phẩm máy phai đầu đố hiện tại công ty đang sử dụng trên bàn trên màn hình anh em đang được xem đây là dòng sản phẩm mang thương hiệu Factor vẫn được sang hoàn toàn đó là tĩnh điện với màu xanh ngọc lục bảo và công suất motor là 3 kW với thiết kế đó là motor 3 cổ bi là những cổ bi cao và bàn điều khiển thì ở phía bên trên để anh em dễ dàng sử dụng và dòng sản phẩm này được thiết kế là dòng sản phẩm thân nhỏ vẫn tích hợp đầy đủ các cử để dao và hệ thống bích tông dầu trong máy để chúng ta dễ dàng sử dụng hơn trên dòng sản phẩm này và công năng của dòng sản phẩm này đó là vừa thay dao nhanh và vừa căng dao nhanh à, để anh em có thể là dễ dàng thao tác trong việc đó là lấy thay cho mình những cái dao mới cũng như là chọn cho mình những cái cử dao cử dao để mình uh, những cái hệ nhôm phù hợp với cái nhu cầu công việc của anh em khách hàng chỉ trong vòng 3 đến 5 giây chúng ta đã có thể chọn được cho mình một con dao và những cái ờ, hệ nhôm phù hợp để chúng ta tiến hành phai và đây là sản phẩm ờ, khá là quan trọng cho những anh em nào làm những cái công trình những cái nhà dân mà khách hàng yêu cầu để là pha phai đố cửa cũng như là chiêu cửa thì chúng ta cần con máy phai đố để giúp anh em có thể là tiết kiệm được thời gian à, quá trình làm việc của mình. Và bên cạnh dòng sản phẩm máy pha đồ đố này, chúng ta sẽ cùng nhau xem về à, sản phẩm à, thứ ba, đó là sản phẩm máy đột dập. Sau khi chúng ta chia đố xong thì chúng ta sẽ à, tiến hành một cái công đoạn nữa để ghép những cái góc ô cửa. Hoặc là khi anh em cắt nhôm xong, chúng ta muốn là ghép cửa là thành những cái góc như thế này. Nè, đây là những cái góc cửa đã được uh, ghép lại và dòng sản phẩm này hiện tại đang được sử dụng đây là bắt bắt vít nè bắt ke nè à, và để anh em có thể bắt ke à, trên một cái dàn máy với số vốn đầu tư thấp như thế này anh em à, chưa đầu tư được máy ép góc cho mình thì chúng ta sẽ sử dụng một cái giải pháp đó là sử dụng máy đột dập và đối với máy đột dập sẽ có rất là nhiều loại. Có những loại máy đột dập ờ, sẽ dành chỉ dành riêng cho hệ nhôm ờ, Việt Pháp thôi, hoặc là có những cái máy đột dập chỉ dành riêng cho Sinfa 93 hoặc là Sinfa 55 và để giúp cho anh em có thể là dễ dàng lựa chọn cho mình những sản phẩm máy đột dập phù hợp thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái hệ nhôm tài xưởng của mình đang làm và trong video hôm nay thì à, em sẽ giới thiệu đến mọi người đây là sản phẩm máy đột dập đa năng sinh pha 13 dao à, sẽ dập được cho anh em những cái hệ nhôm là sinh pha 55 hoặc các hệ nhôm 55 phát cạnh và dòng sản phẩm này sẽ là sản phẩm nhập khẩu hoàn toàn nguyên chiếc đến từ công ty Factor Việt Nam à, có in tem mát rõ ràng cũng như là trên máy ờ, sản phẩm nhập khẩu thì sẽ có thiết thiết kế ờ, những cái đặc trưng của dòng ờ, sản phẩm đột dập nhập khẩu thì anh em có thể là xem thêm trên ờ, kênh máy cắt nhôm Factor VN thì ở đây cơ bản sẽ là những cái dòng sản phẩm máy được sử dụng phổ biến nhất cũng như là những cái dòng sản phẩm thiết yếu trong một dây chuyền sản xuất cửa nhôm và chúng ta vừa xem về máy cắt hai đầu này, máy phai đố và máy đột dập. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem về dòng sản phẩm cuối cùng, à, dòng sản phẩm không thể thiếu trong một dây chuyền sản xuất cửa nhôm hệ, đó là sản phẩm máy nén khí. Và dòng sản phẩm máy nén khí được sử dụng tại công ty Factor Việt Nam hiện tại đang ờ, có một dòng hàng mang thương hiệu Pegasus với việc sử dụng ờ, điện cả phiên bản một pha và ba pha và thiết kế motor lõi đồng hoàn toàn 100%. Ờ, dung tích chứa của bình sẽ có bình máy nén khí với dung tích chứa là 200 lít hoặc có bình với dung tích chứa là 330 lít tùy vào cái khối lượng công việc của anh em khách hàng cũng như là dàn máy mà chúng ta đầu tư. Với những dàn máy nhỏ như thế này, anh em có thể là đầu tư những dàn tầm những cái bình nén khí tầm khoảng 200 200 lít là vừa đủ và nếu như anh em dùng những cái ờ, dàn máy to hơn như là những cái ờ, dàn ờ, factor 99 hoặc là những cái dòng máy cắt lưỡi đẩy từ dưới lên với công suất lớn và yêu cầu lượng hơi nhiều thì chúng ta có thể sử dụng bình nén khí 330 lít thì cái này sẽ tùy thuộc vào tài chính cũng như là nhu cầu đầu tư của anh em khách hàng à, riêng đối với dòng sản phẩm này thì đây là dòng sản phẩm máy nén khí cao cấp men thương hiệu Pegasus với công suất đó là 4 HP à, trên dòng 200 lít và đây là sản phẩm là cung cấp uh, tuy là nó nó có giá thành rẻ nhất trong cả dàn máy nhưng nó có vai trò rất là quan trọng vì nó sẽ cung cấp hơi cho cả hệ thống dàn máy của chúng ta hoạt động nên là bắt buộc làm trong ờ, xưởng của chúng ta phải có một con máy nén khí và anh em khách hàng chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu qua một dàn máy sản xuất cửa nhôm đầy đủ à, với ờ, giá thành đầu tư thấp và những dòng sản phẩm phổ thông chủ yếu cho anh em có thể là sử dụng được, à, phục vụ được cho anh em có thể cắt được các hệ nhôm, các bản nhôm lớn trên thị trường hiện tại. À, và mọi thông tin chi tiết về những dòng sản phẩm này, anh em vui lòng liên lạc trực tiếp cho em like qua số điện thoại 0787 291 188